Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến Sinh năm 1984 Nguyễn Thị Ngọc Lan xin chào Nguyễn Thị Ngọc Yến <laughs> Hiện tại thì mình đang công tác ở đâu vậy chị? Dạ em đang công tác ở bệnh viện da Bidamatis đó chị Là ở ở Sài Gòn? Dạ ở Sài Gòn Nhà trai này đi từ Khánh Hòa vào đây đó Dạ yeah. Thành ra lấy vợ về đó Là em ờ, chắc là phải về làm dâu ngoài Khánh Hòa đúng không? dạ em không có làm dâu không có làm dâu dạ em ở riêng ở riêng luôn nhà riêng luôn dạ đó thông báo cho nhà gái biết nha bây giờ là điểm mạnh điểm yếu gì mình khoe nhà gái cái coi dạ, em thì em cũng biết nấu ăn giám đốc biết nấu ăn luôn biết chứ từ ra riêng của mình phải nấu ăn chứ không ai nấu à, ăn à, đúng rồi đúng rồi <laughs> nhưng mà chứ. trước giờ nấu một mình ăn thì nó khác nha còn bây giờ nấu tới hai mình ăn thì nó khác đó đúng rồi đó em dạ không thể... sao đâu em chịu ăn lắm à vậy em có thể nấu được cái đám dỗ được năm ba bốn chục người được mà wow. gì đó hả à, tại vì wow. đi học quá dữ à, em có đi học mà đi học nấu ăn luôn hả học nấu ăn ờ à, giỏi vậy ta nhậu em có nhậu hút thuốc em cũng có hút rồi. nhậu thì uống một lon hay lon gì tiếp khách thôi chứ còn thuốc thì em hút vậy khỏe có khuyết điểm gì không tính thì cũng nóng nhưng mà nóng rồi tự động rồi đi không đổi về thôi nhé về được nóng bỏ đi được chị nóng, nóng lên là... là chị bỏ đi thôi hả anh hay là mình có về. làm gì nữa không thì bỏ đi qua công ty làm xong đổi về lại tức là mình nóng rồi chưa bao giờ mình động thủ đúng không không có đâu dạ thôi vậy được rồi à, yến giờ là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì dạ em có cái ờ, ưu điểm là em hát cũng được cũng vui vẻ ừ. hoạt bát dễ gần có đôi lúc thì em sẽ ờ, hơi tưng tưng xíu cuộc sống giờ nó áp lực nhiều tưng tưng nó cũng vui em tưng cỡ lan không chứ lan là lan tưng là phải lan thấy lan vô đấu gì đó <laughs> chắc em bằng hơn nửa chị à. nói chứ cuộc sống mà mình phải có những lúc như vậy thì nó mới vui nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà mình ấy em cũng sẽ đi đâu đó cho mình à, hạ cái cơn giận của mình xuống mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con thôi để anh đi em nhà giữ con thôi để anh đi em nhà giữ con <laughs> đó vậy thì được nó phải mở lời vậy mới được chứ chứ em, đi anh cũng đi nữa con dắt bó tay luôn á đúng rồi sáng <laughs> hay mình thơ người vũ đi linh <laughs> biết đâu mình thuê được bà vú thuê được nhá để mình thuê người giữ nếu mà có vú thì càng tuyệt vời hơn chứ anh đúng rồi chứ ai cũng la làm hết mà chứ để xong người nào vũ chăm tốt hơn đúng rồi à, nhà gái cho biết cái đường tình duyên của bên đó là sao em thì em trải qua ba mối tình ạ à, nhưng mà cũng không đi tới đâu mình chỉ nhấn mạnh cái mối tình nào mà nó khắc cốt ghi tâm với mình nó làm mình đau khổ nhất mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là um, cái mối tình gần đây thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ hai tụi em có cảm xúc cảm giác với nhau nhưng mà anh đó thì à, có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á nên em tự động em rút luôn còn nhà trai mình có mấy mối tình hồi nhỏ em có một mối tình rồi xong sẵn rồi rồi bố mẹ kêu là là cưới luôn xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái không có cháu rồi xong cháu cũng theo mẹ luôn em cưới nhau cũng được 10 12 năm á vậy con em đi đà chuẩn bị vô đại học 12 năm mà chắc căng thẳng lắm mới đi chia tay nha cũng thương con cũng kéo dài chứ không bốn năm bốn năm năm đi thân á nhưng mà em cảm giác em có lỗi gì trong cái cái mối tình đó không trong cái cuộc hôn nhân đó không chắc người ta nghe lời mẹ nghe lời chị bên nước ngoài xong cái là làm giấy tờ cái đi, đi đi thử đi chơi đi chơi rồi đi đi xong đi đi sáu tháng rồi bắt đầu đi về cái rồi cái xong cái về em thấy cái em thấy vậy em nghe lời của gia đình của em cũng không ấy chủ động chia tay là người đó chứ không phải là em đúng không đúng rồi rồi coi như em muốn coi leo léo là kéo là cho con mà lo không được thôi đã đi luôn câu chuyện bên kia nó buồn quá rồi giờ mình đổi không khí đi đúng rồi em muốn mẫu hình lý tưởng nào em gái không có biết hút thuốc không hút thuốc dạ. đây không có rồi <laughs> dạ, em gái trời anh nhìn lên đẹp trai quá trời thôi lâu lắm anh mới được người khen đó nha <laughs> hồi nãy em cũng em ra em thấy chị ngọc lan rồi cái là em định khen rồi nhưng mà chương trình dặm quá em quên quên dạ, chị ngọc lan dễ thương hơn bây giờ nhiều mới lần đầu tiên em khen anh đẹp trai đó em thấy ai cũng nói anh hai lúa cho nữa rồi anh được trong lòng em cảm ơn em <laughs> à, ngoài hút thuốc đây được rồi đó rồi còn gì nữa không ừ, dạ phải biết nấu ăn nấu thực ra là em bị à, thu hút bởi cái mỗi người đàn ông mà có thể đứng vô bếp á, nấu ăn rồi em hình bên đây nấu cả cái đám dỗ luôn đám dỗ 12 mâm ừ dạ em bị à, cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm vậy là đây dễ dụ luôn nè chỉ còn có đứng nấu ăn là được rồi dạ còn đúng gì rồi. nữa không à, bạn trai phải à, biết quan tâm chăm sóc nhiều khi là à, em cũng hay bận lắm tại vì em làm tới hai ba chóp lận cho nên là có đôi lúc đó hả con gái hơi yếu lòng mặc dù là bên ngoài bạo lực vậy đó nhưng mà bên trong mềm yếu lắm là những lúc như vậy là em rất là cần một cái người có cái vòng tay <laughs> đây người này đây người con gái rất là bản lĩnh rất xinh đẹp rất năng động coi như rất là cá tính nhưng đôi khi rất là yếu mềm thường khóc đêm một mình thường cảm giác mình cô đơn trống trải chị em em anh hả sao chị em ruột mà nguyễn thị ngọc yến nguyễn thị ngọc lan đúng rồi đấy một tức người giống vậy đó dạ <laughs> thật ra cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ tức là họ đang càng chứng tỏ họ không phải là người yếu đuối đúng rồi theo như gia đình em nói là sau này phải tìm một cái người cao hơn em bởi vì em là được mệnh danh là chị già gì lùn gì xấu vừa vô duyên đó anh chị già gì lùn gì xấu vừa vô duyên đó <laughs> quá cho nên là em phải vậy. tìm một người là phải cao hơn em để mà em củng cố đời con em em phải hy sinh đời em em cao mét mấy dạ mét rưỡi chị sao chứ em thấy chị có xấu đâu chị dễ thương chứ để em đi qua em coi coi bên đó ừ, đây rồi ơi, ngon sao nó nấu được cái đám dỗ ngon lắm dạ mà. em chào anh dạ hả à, được chưa được chị ơi em Trời thấy ơi. bên đây là ngon lành phù hợp tiêu chí của chị đó theo như cái cuộc hôn nhân đầu của anh á là anh hơi bị thiếu cái sự quan tâm bởi vì công việc của mình nhiều quá mà hiện tại thì em thấy chị bên kia cũng công việc cũng khá nhiều á bây giờ nếu như mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì anh sẽ cải thiện cái vấn đề thời gian của mình nó như thế nào tại vì đó cũng là một trong những nguyên nhân để quan tâm để mà còn tới già nữa chứ con cái chăm nữa chứ chứ giờ không quan tâm nữa chắc ở mình luôn rồi à. <laughs> em hỏi về làm an tâm rồi đó an tâm chưa dạ chăm sóc bà giỏi lắm á giờ nãy giờ hơi lo đúng thôi đi về được chưa dạ về, được về với chị em về với em dạ. về dạ. với em chị được được được bên kia ngon ok à. bây giờ thì em có mẫu hình lý tưởng nào không thích hiền hiền hòa quan tâm nhau là được rồi quan tâm nhau được rồi chăm sóc cho nhau được rồi em thích người ốm chết rồi chị em mới lên ký hù dịch luôn á không sao mình xuống cân được em trai đi với ai ừ, bạn em em trai em thấy uh, bạn gái uh, tương lai của bạn em được không anh chị ấy rất là vui vẻ anh, à, anh, em nghĩ là anh cũng nên uh, cho chị uh, cũng cho bản thân anh cơ hội đi để uh, quen quen chị chứ anh cứ dạy hoài thì gặp em nhiều lúc cũng hai anh em buồn lắm á <laughs> gặp có hai người đàn ông hoài cũng chán hả đúng rồi ừ. nhà gái đi với ai nè dạ chị bạn em dạ xin chào anh linh và chào chị ngọc lan ạ à em cũng có nhận thấy là thấy anh trai bên này á, là ảnh cũng hiền người chững chạc mà có kinh nghiệm rồi đặc biệt cũng nói anh bạn em thích ăn. <laughs> mà cũng mong là hai hai bạn có thể làm đúng với nhau được dạ, rồi cảm ơn cảm ơn uh, nhà trai nhà gái ok bây giờ mở màn nha đúng rồi mở màn à. chứ ờ, mình thấy hai bạn này là Tiến phù hợp à, nhau lắm mặt coi nói sao mở rào đến chương trình cái quà anh tặng em dạ em cũng em cũng có món quà nhỏ tặng anh em cũng có quà tặng cho chị luôn trời ơi dễ thương vợ. em gọi chị xinh đẹp mà trời cảm ơn nha ta em làm hết á em gửi không em cảm ơn tự tay em làm nha trời ơi em cũng có quà cho anh luôn dễ thương lắm á cảm ơn nha nhỏ quá chui thôi. móc khóa mở ra coi nó hợp không tự tay em làm đó anh đẹp em tấm lòng của em trong đó đó ờ. siêu đẹp ấy. giỏi ừ, đó à, đầu tiên mình à, hát tặng nhau bài lấy cảm tình đi đồng chí giám đốc tên xin em hát bản là thảo ban đầu anh mời mấy hát nghe nghe dạ Tình yêu của cánh bay xa, bay xa, xa Thương em người gái quê Tình chẳng trong như những hạt sương trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao cái dài khờ em ơi một chút thương một chút yêu ta giữ cho bền lâu yeah, yeah. không duyên phần với nhau hàng kiểm sau ta sẽ chung tình chung tình mãi lên mang em về trốn xa đèn kết hoa gian lối người qua anh quay về nếu xưa tiền chút hương xưa ấm linh hồn trong bữa đời hắn hiu tình vẫn rưu anh giấc ngủ say bên em giờ pháo bay kiều lắc lưng văng em bế giới Nghệ dân Được Rồi Cũng được đó Có duyên bộ Thế tự tin lắm chứ bộ Yến ơi người ta tặng mình một bài hát rồi Bây giờ mình có tặng lại người ta cái gì không <laughs> Chắc em cũng hát Rồi Bây giờ hát, hát đi Hai người vừa nhau vừa hát vừa khi vũ thế nào à, Anh đợi chở được không anh Chạy ra đây đi em tự tin mà. rồi nắm tay nhau dìu vô ôm vô khiêu vũ sao <laughs> dạ không biết khiêu vũ thì em hát đi tự người ta nhiều, em không biết bạn hát ra cái bạn gì mà để khiêu vũ em hát thử coi hát thử câu coi vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ cùng quanh dạ. bao năm không buông dạ. mặt rồi ôm, ôm, ôm vô bắt đầu rồi quên mất tiêu Tình anh đi xa bờ Thì em vẫn dõi chờ Duyên mình dịu em thơ rất thơ Và em luôn yêu em đó Anh chưa qua em xem qua Ôi vậy hả Em nghĩ tôi kép chứ, sao lại em nghĩ tự nhiên Còn em xem anh như trang ngọc ngà Là Từ gió như mây vàng mình cứ dưới lao ngà Xuống nè Do trần gian đã la Đã lên nơi anh là nhà à, à, à. À. anh khúc này lên cho em đứng được không à, đây. em sai ngoài anh lên nổi hai người này vui nè tự nhiên nè. dạ dạ em lên hát hát nha lâu lắm mới lên lên hát lên tự nhiên qua hết tim kim qua thung lũng dạ dạ dạ em nhớ khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều liên lưu em mong lòng mắt anh cô ta yêu say đúng cần thấy đâu là còn thương khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày ngày gì ta tự nhiên quên mất hết muộn hết muộn sầu hết hết nỗi sầu giờ mới hết nè em cảm ơn em về nhà đi dạ em về cháu rồi hai người ngồi xuống đi em thấy anh cả gia đình cả một cháu thì em nghĩ sao hiện tại con anh có ở chung với anh không nói chung thì anh hiện giờ là anh cùng chăm cho một đứa cháu đi đại học thì nếu mà ấy thì ra giấy tờ cho đi nước ngồi với mẹ nó luôn còn không thì nó học như trang học ở sài gòn được tối ngủ mình cũng buồn mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma Em cũng sợ ma nữa Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ <laughs> Được, được á, được á Em tiến tới em à, có thể nắm tay cô ấy Bây giờ có thể ôm cái Coi nó có mùi gì không Thử đi nào Đó Ôm chặt vào Thử xem Hít vô, hít vô Anh có mùi thơm thơm nhẹ Được rồi Đó Thôi quá nó bề đề sao thực anh thì tại đây cũng là cái duyên tôi anh em mình bấm nút lên đó mà tìm hiểu thêm ừ. cho anh cũng hiền khô biết nói gì à? giờ <laughs> em thì cảm xúc của em em nói rồi đó em quý anh nhưng mà nếu như để có thể tiến xa hơn thì có lẽ là chúng ta nên bấm nút đi để tìm hiểu bên ngoài thêm trời ơi cái cặp này là gấp dữ lắm rồi thôi cho bấm đi okay. Trời cái tiếng Hương ngồi bấm cũng dễ thương không Bà này bà dễ thương thiệt đó ừ. chứ Ừ, dễ gây thương nhớ lắm á ừ. Nào Ta bấm nào, một Hai, ba Ủa bên kia có bấm vậy? Được rồi đó Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó Nhà trai tôi rất là hiền nha cô đừng có ăn hiếp ngày thai tôi nha em cũng huyền lắm không huyền không à Thì <laughs> hiền thiệt hiền thiệt đúng không bây giờ đó là hát bài Merry Christmas Đúng rồi, bữa nay là đêm Giáng sinh đó Mình hát Đêm nay chúng bài. ta sẽ cùng đi chơi Giáng sinh Cùng tìm hiểu với nhau Dạ, vậy thì em sẽ hát bài We Wish You a Merry Christmas Ok We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Để tay lại, để tay lại, để tay lại, để tay lại, để sát vô. Đó, nắm tay nhau để đó luôn, để đó luôn, chụp cái hình lưu niệm luôn trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn thấy chưa Tên cho danh nổi nguyện đó <laughs>